Thưa quý vị và các bạn, dưới tác động của đới gió đông nam ẩm, trong hôm nay ở khu vực ven biển, vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội trời duy trì nhiều mây, nền nhiệt cao nhất ở mức từ 25 đến 27 độ, trong khi ở khu vực phía Tây Bắc Bộ vẫn có nắng, nền nhiệt dao động từ 26 đến 28 độ. Tuy nhiên, từ chiều và tối nay, một vùng hồi tụ gió ở khu vực Thượng Lào sẽ hình thành, gây mưa rào trở lại sau đó khả năng từ ngày 20 tháng 3 trở đi, tức là từ thứ hai tuần tới, thì vùng áp thấp phía Tây sẽ có xu hướng mở rộng về phía nước ta, tác động đến thời tiết ở Bắc Bộ, nên nhiệt độ sẽ tăng rõ, cao nhất ban ngày phổ biến từ 28 đến 31 độ, riêng khu vực phía Tây cục bộ có nơi cao trên 32 độ. Từ ngày 21 tháng 3, Bắc Bộ nhiều khả năng bước vào đợt nắng nóng đầu tiên của năm nay. Tuy nhiên, từ đêm 23 và ngày 24 tháng 3, khi một khối không khí lạnh nén rãnh áp thấp tràn xuống, sẽ gây ra một đợt mưa rông tại Bắc Bộ, cục bộ có điểm mưa vừa mưa to, nắng nóng theo đó chấm dứt. Lui xuống Trung Bộ trong hai ngày tới, thời tiết trên hầu khắp khu vực cũng đều ít mưa trời nắng, nhiệt độ có xu hướng tăng dần. Suốt từ Thanh Hóa trở vào đến khu vực Bình Thuận nhiệt độ tăng dần và dao động từ 29 đến 32 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Cũng từ ngày 21 tháng 3 trở đi, do ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng, nắng nóng sẽ bắt đầu xảy ra trên diện rộng tại các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Dự báo nền nhiệt cao nhất trong đợt nóng này phổ biến từ 35 đến 38 độ, cục bộ có nơi trên 38 độ. Phải đến ngày 25 tháng 3, khi một đợt mưa tràn xuống, khả năng đợt nắng nóng diện rộng này mới kết thúc. Mưa rông đến trên nền nhiệt cao, vì thế cần phải đề phòng hiện tượng lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Ở phía Nam đang trong cao điểm của mùa khô, vì thế 3 ngày tới thời tiết duy trì ổn định, khu vực Nam Bộ vẫn là nơi có mức nhiệt cao nhất cả nước, phổ biến là từ 32 đến 35 độ, riêng Đông Nam Bộ thì mức nhiệt cao hơn, đạt ngưỡng nắng nóng 36-37 độ. Còn ở Tây Nguyên thì mức nhiệt cao nhất ngày cũng tăng, dao động trong khoảng là từ 29 cho đến 32 độ.